để nhận chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Được biết, ông Lê Tiến Châu và ông Trần Lưu Quang là đồng hương Tây Ninh. Chính phủ Việt Nam đã sắp xếp lại nhiệm vụ cho dàn Phó Thủ tướng hiện nay, gồm các ông Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, trong bối cảnh hai vị Phó Thủ tướng cũ thôi chức vụ và một thì bị bệnh. Trang báo Chính phủ hôm 16 tháng 1 đưa tin về một quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ký hôm 15 tháng 1. Theo quyết định này, bà Phó Thủ tướng hiện nay đều phải chia sẻ nhiệm vụ của ông Lê Văn Thành trong thời gian ông này vắng mặt. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, bên cạnh nhiều nhiệm vụ chính của mình, còn phải chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến thương mại, xuất nhập khẩu, dự trữ và cung ứng nguồn xăng dầu, dịch vụ logistics, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời gian Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vắng mặt. Hình ảnh ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thì làm nhiệm vụ Chủ tịch các hội đồng, Ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực liên quan Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành trong thời gian ông Lê Văn Thành vắng mặt. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sẽ làm nhiệm vụ chủ tịch các hội đồng ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực liên quan, chủ tịch hội đồng thẩm định các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Chính phủ chưa từng có thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của ông Lê Văn Thành nhưng ông này không đi làm từ lâu và nhiều thông tin trên mạng xã hội đồn đoán ông bị bệnh rất nặng. Trước đó hôm 12 tháng 1, ông Mai Văn Tuất được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Theo sau quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phong ông làm Phó Bí thư tỉnh này. Cũng trong những ngày đầu năm 2023, trang web của chính phủ tuy không nêu rõ ai sẽ thay thế vị trí của ông Phạm Bình Minh và ai thay thế trong Vũ Đức Đam, nhưng cũng có thể nhận ra thông qua việc sắp xếp các nhiệm vụ cho các tân phó thủ tướng. Cụ thể, ông Trần Lưu Quang được giao nhiệm vụ làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. Đây chính là chức vụ của ông Phạm Bình Minh trước khi nghỉ việc. Hình ảnh ông Trần Lưu Quang. Còn ông Trần Hồng Hà nắm chức Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực. Đây là vị trí từng do ông Vũ Đức Đam nắm. Các thay đổi nhân sự cao cấp ở Việt Nam thu hút sự chú ý lớn của dư luận trong và ngoài nước Chính trường Việt Nam thời gian này đang có những biến động lớn do việc ra đi của hai cựu phó thủ tướng có trình độ học vấn phương Tây có khả năng ngoại ngữ tốt khiến dư luận quốc tế rất quan tâm. Và theo nhiều đồn đoán, những biến động này sẽ còn kéo dài trong thời gian sắp tới và ở cấp cao hơn, đó là trong tứ trụ của đảng Cộng sản. Thế nhưng các báo nhà nước chỉ tập trung vào các chuyến thăm chúc Tết của các lãnh đạo cấp cao. Chưa bao giờ chính trường Việt Nam lại sóng gió như giai đoạn cuối năm 2022 đầu năm 2023 này. Sóng gió từ địa phương đến trung ương, từ các ngành, các bộ. Hai bộ có sự thay đổi nhân sự lớn nhất là Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế vì dính đến hai đại án. Có lẽ năm 2023 này sẽ tiếp tục với đại án ngành đăng kiểm và có nguy cơ lan ra toàn bộ ngành giao thông vận tải. Ngành hải quan cuối năm cũng bị rất nhiều tố cáo không biết củi lửa có lan đến ngành này hay không.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 có tựa đề cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bị sa thải làm phức tạp quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Hình ảnh bài viết trên trang The Diploma của tác giả Nguyễn Hồng Hải. Theo tác giả Nguyễn Hồng Hải, việc sa thải ông Phạm Bình Minh khiến quan hệ đối ngoại của Việt Nam trở nên khó khăn hơn và sự ra đi bất thường giữa nhiệm kỳ của ông Phạm Bình Minh để lại một khoảng trống trong giới lãnh đạo ngoại giao của Việt Nam. Tùy báo chí Việt Nam cố gắng diễn giải rằng đây không phải là vụ sa thải mà là cho thôi chức vụ vì trách nhiệm chính trị, nhưng việc để ông Minh rời các vị trí Bộ Chính trị và Chính phủ giữa nhiệm kỳ đại hội đảng đặt ra một câu hỏi lớn. Tác giả người Úc gốc Việt nêu vấn đề và cho rằng đây là một bước lùi của ngoại giao Việt Nam. Tác giả cũng trích dẫn nguồn từ Hoa Kỳ, đánh giá ông Phạm Bình Minh là một nhà ngoại giao có năng lực nhất châu Á. Đó là lời bình luận của bà Joseph Seran, Chủ tịch Hội Asian Society tại New York đã nói khi giới thiệu ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam lên phát biểu. Trên trang web của Asia Society vẫn còn bài phát biểu và lời phỏng vấn của ông Phạm Bình Minh hoàn toàn bằng tiếng Anh dài một tiếng. Hình ảnh ông Phạm Bình Minh, cựu Phó Thủ tướng. Ông giải thích về vị thế của Việt Nam trong bối cảnh thời sự vùng Đông Nam Á xoay chuyển và nhu cầu cân bằng quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ của Việt Nam Ông cũng nói rằng Việt Nam đã có đóng góp như thế nào cho một châu Á-Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng. Sự kiện này diễn ra bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York vào tháng 9 năm 2014. Nhiều tờ báo quốc tế đã đăng tải tin hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị sa thải và bình luận về sự kiện này. Một số tờ báo có thể kể đến như Bangkok Post của Thái Lan, NHK của Nhật Bản, hãng tin Anh Reuters, trang Financial Times ngày 5 tháng 1 đã đánh giá Vụ việc này đem lại khó khăn trước mắt cho chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cho rằng đây là dấu hiệu của ông Nguyễn Phú Trọng đang củng cố thêm quyền lực. Trước đó, dư luận Việt Nam đã ồn ào bàn tán rằng ngành ngoại giao bị lọt vào tầm ngắm sau khi diễn ra hàng loạt vụ bắt bớ các cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, bao gồm một thứ trưởng và sau đó là trợ lý của ông Phạm Bình Minh. Hình ảnh ông Vũ Đức Đam, cựu Phó Thủ tướng. Ở Việt Nam, trong công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì việc ai đó bị kỷ luật hoặc bị công khai nhắc nhở về mặt đảng chính là quyết định dẫn tới việc mất chức vụ trong chính quyền, thậm chí có thể dẫn tới truy cứu trách nhiệm hình sự. Tác giả Nguyễn Hồng Hải cho rằng đây là lúc Việt Nam hết sức cần có một nhà ngoại giao có kinh nghiệm, tài năng và một lãnh đạo có khả năng lèo lái trong một môi trường khu vực đang có cạnh tranh giữa các cường quốc. Vậy nên việc ông Minh ra đi vào lúc này là một tổn thất cho ngành ngoại giao Việt Nam vì đang có nhiều hồ sơ ngoại giao quan trọng như nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ, chiến tranh Ukraine, Biển Đông. Chưa kể năm 2023 là năm có nhiều dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao quan trọng của Việt Nam với các nước. Hiện có nhiều luồng dư luận khác nhau về sự kiện này. Có luồng dư luận cho rằng đây là cuộc chiến quyền lực ở cấp cao trong chính trường Việt Nam. Luồng dư luận khác thì cho rằng đây là chỉ thị từ Trung Quốc để triệt tiêu những người có xu hướng thân cận với phương Tây.